luôn á chán mùi ghê tử tử tử không ai gấp hết chán cô MC rồi chán thôi lẽ rồi giỏi rồi cảm ơn chiến mọi người ơi coi hớp lại ha em cảm ơn về bò, bờ Sukana đâu em cảm ơn chị Thu Thủy từng ngày hai đứa yêu nhau mộng ước thật nhiều từ ngày hai đứa yêu nhau mộng ước bao nhiêu Nó bị không biết không Em còn 12 phút nữa thôi đi về à? Chẳng về Chọn về bà con Lụm hay không thì tắt đèn rồi nói chuyện Cảm ơn chiến đã héo khô lệ tài ba đỏ chị Mai Thúy hấp lệ tài ba đỏ anh Duy Chiến hấp tài nhưng mình ai định lệ tài ba đỏ với Na không mặc khổ cảm ơn chị là xác sơ những con đường vắng sương mờ cơn mưa một trời đêm gió lạnh giật mình nhớ tới anh ba đỏ hơi chút hãy chờ em anh nhé và hãy cho nhau sáp lại nụ hôn như bất ngờ ngọt ngào như vô tình yêu em ngàn lần hơn nữa một phút em ngần ngơ một phút em thầm mơ đừng vội làm cơn mưa giăng kín trong lòng em để nỗi đau trên miên để trái tim ngủ yên từng giọt buồn đánh rơi trên hàng mi ước mềm thổn thức ta nhìn nhau hẹn ước cho ngày sau chọn đời mình bên nhau vì chính em mà thôi vì yêu anh mất rồi cảm ơn chị sáng mai dành cho nhau tia nắng đầu tiên dạng ơi cảm ơn tây đần mưa xa rời hàng cây hạt mưa mơn mang giây phút này ánh sao đưa ta về bên nhau một phút em ngẩn ngơ một phút em thầm mơ chúc mừng em bé hấp chẳng anh chiến gửi tin này chào mọi người ơi dạ mọi người ơi mọi người ơi cố lên nè Sukana ơi Sukana nghỉ rồi hả Dạ, anh nếu không ăn được em sắp thì anh có thể đợi like của bạn sau vô chơi nha anh ơi. Chẳng. Hop anh Chiến ơi. Cảm ơn anh Chiến. chỉ còn 8 phút nữa thôi là đi về rồi nên là hoan hỷ hỷ xã kệ mọi người hoan hỷ hoan hỷ cố lên anh em mình ơi cố lên kiếm tiền tối nay dắt ghệ đi chơi nè tối nay dắt ghệ đi ờ, gấp thú bông nè tối nay dắt ghệ đi xem phim nè tối nay dắt ghệ đi nhà nghỉ nè mọi người ơi gán lên mọi người ơi mở bát hớp lẻ cho em anh chiến ơi hớp kiếm chút tiền tối nay dắt ghệ đi chơi mà khó quá trời hớp anh chiến cảm ơn anh chiến ai lẻ cho em nữa không mọi người anh em mình ơi Em đã là like cũ rồi Cảm ơn mọi người đã chơi với Nami cả ngày hôm nay nha Cảm ơn Hub 3M Anh em nào nãy giờ chơi có lãi thương em lên một bọt Tiễn dòng em Cái gì ạ? Cảm ơn Hub 3M Cảm ơn anh Gán lên một con bòi Tiễn em nè Cảm ơn Ngọc nha Em chờ what y Chẳng về Hấp anh chiến Mẹ yêu hơi những vấp ngã trong đời Có lúc khóc khi cười Thì mẹ luôn sát bên Những năm tháng tác tần Đôi lẫn con nên người Chuyện này con sẽ mãi không quên Và ngày mai khi đã lớn khôn rồi Con sẽ cố bước đi Trên con đường ước mơ Con vẫn biết có mẹ kề bên và luôn sẽ chia con yêu mẹ như lắm con yêu mẹ nhiều lắm lẽ bay trắng hop luôn chiến của anh chiến anh chiến thôi ứng em cũng bảo em đi về được không thôi mười mười mười mười cái bóng đồ nó em đưa em đi về nè để mọi người lại trắng nha anh hớp ba màu có bông vợ cảm ơn chiến sinh con ra trong bao nhiêu khó nhọc mẹ yêu thương coi mong con tha thiết một sao cho con luôn ngoan hiền rất nó say vì tình yêu cho con bao la biết mấy nhưng để mâm con trong tay không ước vai con chẳng về Mẹ có biết con yêu mẹ nhiều Dù câm nín nhưng con thật lòng muốn nói Sát con Đi qua bao nỗi đau là mẹ yêu Cảm ơn chị Chú có bò cho em mà bao nhiêu tay rồi vậy? Xa con để trong cả suốt đời là mẹ yêu Mẹ sưởi ấm cho tâm hồn con mẹ yêu Cảm ơn Đạt, hồi nãy Đạt chửi em đúng không? Rồi mẹ là cánh chim cho con bay thật xa sắp đôi nữa đáng kiến thiệt buông bỏ người ta cho số điện thoại rồi bị cấm chat rồi không nó không chơi nữa mẹ là đó rồi anh hút một anh hút ba mờ ơi anh hút ba mờ cố lên thôi em một con bò anh tôi rồi ta tôi là tôi ờ. lẽ biết anh đăng 97 ơi đem tiền về cho vợ là đem tiền về cho vợ không đem ưu phiền về cho vợ hấp lẽ bít anh ngày ba mờ gãy tay này rồi giật cơn mưa chiều nay giật cơn mưa chiều nay sẽ đưa bóng tôi khuất xa dần ta ta ta ta na na na na na na na mấy cái con ngộ em đang khởi nè con khi đột đây lẹ tay ba, ba đỏ mọi người ơi đem tiền về mua hoa cho vợ liền em đi về đây mọi người em hết giờ rồi bây giờ